Hello xin chào anh em nhé Chào mừng anh em à, quay trở lại với uh, ca xoay kèo à, Ngày hôm qua mình có làm cho anh em à, một cái trận đấu đấy là giữa Paris Saint-Germain và Parel đúng không à, Trận đấu này thì chúng anh em chúng ta mất nửa tiền nếu như anh em chúng ta đi theo cái mã kèo hiệp 1 của mình à, Paris Saint-Germain ở hiệp 1 thì chỉ ghi đúng một bàn thắng thì anh em chúng ta mất nửa tiền thôi đấy À, tuy nhiên thì ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em. À, cái kênh này là cái kênh phụ của cái kênh xem kèo bóng là có tiền anh em nhá. À, kênh à, xem kèo bóng là có tiền của mình thì hiện tại đang có 65 anh em đăng ký cũng như là có rất nhiều những anh em trong nhóm rồi. À, ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em trận đấu giữa Real Madrid và Mallorca. Thì anh em nào mà chưa biết uh, chơi kèo nào đầu trận thì anh em có thể uh, qua cái kênh ờ, xem kèo bóng là có tiền để anh em nhận kèo nhá à, ngày hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần tất cả các anh em chắc là cũng nghỉ ở nhà cũng như là quay quần bên gia đình đúng không mình cũng chúc cho anh em có một ngày chủ nhật à, bên gia đình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé à, trước khi đi đến với cái uh, trận đấu mà mình nhận định thì uh, chúng ta điểm qua một chút về ngày hôm qua à, ngày hôm qua trận đấu 7 giờ với ờ, Valoca và Valencia thì chúng ta hòa kèo khi mà chúng ta thua cái mã Valencia tuy nhiên thì chúng ta lại chiến thắng với cái mã tài 2.5 đấy sau đấy là tối đến thì ờ, các bet thủ ở trong nhóm của mình cũng đã đẩy cho anh em chơi cái kèo đấy là Cadiz và Barca này thì chúng ta cũng đã chiến thắng với Barca 1.5 cũng như là tài 2.75 rồi và chúng ta chỉ mất mỗi cái kèo phụ đấy là cái kèo xỉu góc 9 thôi à, tiếp Đấy là trong cái trận ừ, trong khi trận đấu Barcelona cũng như là Cardiff diễn ra thì còn đẩy tiếp cho anh em cái trận đấu giữa Inter và Torino ở phút thứ 75. Thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái mã kèo Inter chấp 0.5 rồi. Đấy và đến phút uh, ờ, 75 của trận đấu Barca thì lại đẩy cho anh em cái tài 2. Đấy. Cái tài 2 anh em nhá Trận đấu này làm uh, đây ờ, Barca tài 2. Đấy chỉ đẩy tài 2 thôi, sau đấy là đẩy tiếp cái tài 2.5 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng hai cái mã kèo tài đẩy uh, trong trận đấu Bắc xa Đấy như mình cũng nói rồi, những anh em mà vào trong nhóm thì anh em được đẩy kèo nóng thì anh em sẽ có tỷ lệ ăn rất cao. À, tiếp đến đấy là trận đấu giữa Atlético và Celta Vigo thì chúng ta cũng đã chiến thắng ờ, hai cái mã đấy là Atlético chấp 0.5 cũng như là cái mã tài góc 8.5. Đấy, tổng kết thì ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng uh, 6 tên tổng số 9 cái mã kèo mà anh em chúng ta chơi đúng không chúng ta chỉ có hai cái mã hòa một trận hòa đấy một trận thua cũng như là còn lại thì đều là chiến thắng cả thì à, một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một cái ngày trung thu cực kỳ rực rỡ với những cái mã kèo rồi à, ngày hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có uh, những cái trận đấu của La Liga này rồi là Bundesliga cũng như là Serie A và Pháp uh, Ligue 1 sẽ diễn ra Ờ, ở ngoại hạng Anh thì ờ, hiện tại thì ờ, với cái vấn đề của nữ hoàng Elizabeth thì đang còn phải đến tận cuối hoặc là hết tháng 9 đúng không? Phải sang đến tháng 10 thì mới bắt đầu quay trở lại anh em. Thì mình sẽ cho anh em cái mã kèo gợi ý của cái trận đấu buổi chiều ngày hôm nay đấy là trận đấu vào lúc 5 giờ 30 giữa Alata và Kemon anh em. Kademoji à, trận đấu này là vòng 6 à, thuộc giải Serie A anh em nhé à, ờ, điểm qua một chút à, về cái lực lượng đội hình cũng như là à, cái phong độ hiện tại à, trận đấu này thì à, Atalanta sẽ thiếu vắng đấy là city này và Zapata à, tuy nhiên thì à, hiện tại thì um, Atalanta đang có một phong độ cũng như là một cái khởi đầu đầu mùa giải rất là rực rỡ cũng là tốt anh em với uh, à, ờ, 5 ờ, vòng đấu đầu tiên thì họ chiến thắng 4 cũng như là hòa một trận à, một trận thôi đấy đang bất bại còn về bên phía của Karemoze thì uh, trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là Kanesechi đó. Uh, thiếu một cầu thủ thôi tuy nhiên thì phong độ của đội khách đang rất là gọi là xấu gọi là tồi tệ anh em khi mà trong 5 vòng đấu họ chưa thắng trận nào cũng như là thua đến 4 trận liên tiếp và trận đấu gần đây là họ hòa à, hòa với uh, Sassuolo với tỷ số là không đều à, nhìn vào mặt phong độ cũng như là cái lực lượng đội hình thì chúng ta cũng có thể biết được đội nào hơn nhỉnh hơn đội nào rồi đấy và điểm qua một chút về kèo thì xem hiện tại thì những cái kèo handicap cũng như là kèo uh, trên dưới cả trận đang là bao nhiêu thì anh em chúng ta có thể đi vào mã nào được ngay từ đầu trận anh em nhé uh, trận đấu giữa Atalanta và đây Atalanta và Remoze hiện tại kèo handicap đang là 1.5 Atalanta chấp anh em ạ uh, hôm chấp quay với cái mã kèo 1.5 cũng như là cái tài ba hòa uh, mình nghĩ ờ, với cái mã 1.5 này cũng khó để anh em chúng ta đi này khi mà thật sự mà nói xem cái lịch thi đấu của Atalanta thì chúng ta cũng đã thấy rồi uh, Atalanta ờ, cũng như là Kemoze hiện tại chỉ có thi đấu ở Serie A thôi anh em uh, tuy nhiên thì những cái trận đấu vừa qua của Atalanta họ uh, cũng ít khi có cách biệt hai bàn đấy À, ba một hai không đấy hai không chỉ cách biệt hai bàn thôi cũng rất khó để anh em chúng ta có thể chắc chắn vào cái mã 1.5 ngay từ đầu trận anh em đấy vì có những trận đấu chỉ có chiến thắng 1 không cũng như là hòa một đều trước Inter Milan này à, AC Milan anh em đấy nên là rất khó nếu như anh em đi cái ở uh, 1.5 từ đầu tuy nhiên thì vẫn còn một cái mã nữa đây là cái mã kèo hiệp 1 uh, à, chấp có 0.5 thôi Ờ, có thể là Atalanta sẽ muốn à, có một chiến thắng sớm cũng như là có lợi thế ngay từ hiệp 1 nên là anh em chúng ta có thể đi cái mã Atalanta chấp uh, ờ, Camoze ngay từ hiệp 1 với mã 1.5 thì mình sẽ nốt lại cho anh em nhé một mã trận đấu này thôi còn uh, uh, mã thẻ này cũng như là góc thì mình sẽ chốt cho anh em ở trong nhóm để anh em ờ, có thể ờ, đầu tư cũng như là kiếm cơm gạo hàng ngày thì mình cũng nói rồi ờ, anh em ở vào trong nhóm thì cái ưu thế của anh em khi mà anh em vào trong nhóm cũng như là lên trên trang chơi là anh em được đẩy những cái kèo nóng cũng như là những cái kèo có tỷ lệ ăn cao và đặc biệt là anh em nhận những cái mã kèo miễn phí nhé mình không có thu phí cũng như là cắt lộc lá của anh em gì hết nên là anh em cũng không cần phải lo lắng về chuyện đấy à, chúng ta đều chơi cùng với nhau và mình là người đã chơi lâu năm cũng như là kiếm được tiền từ bóng đá rồi thì mình mới chỉ cho anh em được đúng không cũng như là mình tạo cái nhóm này để giúp đỡ cho anh em thôi thì, à, một lần nữa chúc tất cả những anh em ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái má kèo ở trong nhóm à, ngày hôm nay thì tất nhiên rồi nếu anh em đi chung mâm của mình thì anh em chúng ta cũng sẽ có những cái mã kèo thơm cũng như là những cái mã kèo tỷ lán cao để anh em chúng ta có thể đầu tư và xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình